chào tất cả anh em nha thì à, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng đồ chơi bầu cua làm sao để nó hỗ trợ cho anh em tốt nhất và làm sao để anh em chơi cho nó hiệu quả nhất thì ở cái phần đầu tiên thì mình sẽ test thử cho anh em coi nè mình đánh thử cho anh em thấy để anh em biết được cái hiệu quả mà nó chuẩn xác như thế nào và những cái mà nó mang lại cho anh em đây như thế này nè lắc dáng này mình có thể đánh được uh, tôm cá tôm cá nè đây đánh chính xác cả ba con luôn nha tiếp tục ván này đánh uh, gà nai tôm gà nai tôm có gà có nai có tôm anh em có thể biết được cả ba con đánh chuẩn xác cả ba mặt luôn ván thứ ba ván này chắc chắn 100% sẽ ra ba con cua ba con cua ván thứ tư bầu gà nai mở nè có bầu nè có gà nè có nai luôn ván cuối cùng ván này đánh tôm bầu hai con tôm một con bầu đó thì à, giới thiệu tới anh em đây là cái bộ à, đồ chơi để hỗ trợ cho anh em đi đánh bầu cua tôm cá đây là cái bộ thùng camera nắp camera để hỗ trợ cho anh em chơi bầu cua biệt thì khi vô sòng anh em chỉ cần bỏ duy nhất cái thùng vô là anh em có thể chơi được bỏ cái thùng vô rồi thì ai lắc cũng được lắc xong kết quả nó sẽ tự động nó nổi qua cái điện thoại cảm ứng anh em xài hàng ngày nai cá tôm nè đó anh em có thể thấy rõ luôn thấy cả ba con thấy cả màu còn ở đây cái phần cái thùng nè về cái phần thùng thì mình làm được tất cả các loại mẫu cho anh em chơi nha cái mẫu này là cái mẫu thùng sơn mình làm sẵn để mình test thử cho anh em coi để anh em biết được cái cách thức mình chơi cũng như là những cái mình cần chuẩn bị khi mà mình đi vô sòng á mình cần phải làm như thế nào để mình chơi được cái bộ này thì anh em chỉ cần bỏ cái thùng vô thôi còn hộp thì hộp nào mình lắp cũng được đĩa thì đĩa nào cũng được nha đó đây là cái bộ thùng camera rồi còn à, về cái phần mẫu mã thì mình làm được tất cả các loại mẫu cho anh em chơi anh em chơi mẫu nào thì cứ gửi cho mình cái mẫu đó mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em thùng sơn thùng giấy thâu nhôm nói chung bất kể loại nào mình làm cũng được hết còn ở cái phần à, cái điện thoại để mình coi này nè nó sẽ có hai mẫu một là cái điện thoại cảm ứng anh em xài hàng ngày mang lên đây mình sẽ kết nối hai là cái điện thoại cùi bắp đây cái mô hình đó mẫu 1208 còn à, cái thùng này thì à, nó sạc pin là sạc bệ nha chơi hết pin thì anh em sạc đặt lên cái này là nó sạc sạc đầy đánh được khoảng 4 tiếng và cái thùng này đặc biệt một cái là bây giờ mình làm tất cả những cái đồ này mình làm bằng máy cho nên nó sẽ đẹp hơn những cái mẫu cũ rất là nhiều cầm thùng lên nó sẽ không bị nặng hơn là cái thứ nhất thùng là thùng một lớp là cái thứ hai và cái thứ ba nữa cho anh em soi đèn kiểm tra thùng thoải mái cho anh em thử 500 rà thoải mái không bao giờ biết được trừ khi cắt thùng ra thì mới thấy được nha đây anh em thấy nè thấy rõ cả màu đó đây là cái bộ đầu tiên thùng camera để hỗ trợ cho anh em đánh à, bầu cua rồi tiếp tới mình sẽ hướng dẫn cho những anh em nào mà không bỏ được thùng chơi bằng cái bộ thứ hai hai bộ này là bộ thứ hai chơi bằng hộp đây là cái bộ hộp bầu cua báo rung số mặt gắn chip đây cái bộ này thì ờ, đơn giản thôi nó sẽ gồm có một máy rung và một cái hộp còn hai hộp này là hai hộp chờ đĩa cũng là đĩa chờ và cái nắp lắp thì cũng là nắp chờ luôn mình không cần chuẩn bị chỉ cần đi vô xong thì anh em chỉ cần thả mỗi một hộp vô là anh em chơi được nha còn cái máy là này là máy rung mình đeo trên người nó sẽ báo rung cho mình biết chuẩn xác 100% báo được cả sáu mặt thì đây là cái công thức nó báo rung nè mình ghi lại sẵn để mình test thử cho anh em coi để anh em biết được cái cách chơi cũng như là cái độ chuẩn xác của nó đây mình lắp thử nha cái cục rung này khi mà anh em bỏ trong người thì nó sẽ không có âm thanh nó sẽ không phát ra âm thanh nha còn bây giờ mình test cho anh em coi thì mình để cho anh em thấy được để anh em hiểu được thì mình để ở đây đây bỏ ở đây anh em nhìn vô cái đèn này là anh em sẽ thấy cái nhịp rung của nó một cái ngắn là anh em cứ đánh con nai nó rung hai cái ngắn thì anh em đánh con tôm rung một cái dài anh em đánh con gà hai cái dài đánh con cá một ngắn một dài thì đánh con bầu còn không rung thì cứ đánh con cua đây lắc thử nè. đi chơi chỉ cần bỏ duy nhất một hộp vô thôi nha một cái dài đánh gà mở hai con gà luôn rồi tiếp tục rồi hai cái dài hai cái dài đánh con cá nè mở nè có cá nha không rung không rung thì đánh con cua đây hai con cua một ngắn một cái ngắn đánh con nai hai con nai đó ván cuối cùng nè một ngắn vẫn đánh con nai đó mở có nai nè thì đi chơi anh em chỉ cần bỏ duy nhất một hộp và trên người mình sẽ đeo cái máy rung này nó sẽ báo cho mình theo cái công thức này để mình đánh đứng xa 10m 7m thoải mái nha còn hai hộp này với cái đĩa với cái nắp là đồ chợ hết thì anh em nào cần lấy những cái sản phẩm này về sử dụng thì cứ liên hệ cho mình qua hai số điện thoại này 090970 thì đồ chơi bầu cua thì mình cũng nhắc luôn cho anh em chú ý khi mà anh em đi mua hàng đồ chơi bầu cua thì nói chung nó cũng chỉ có vậy thôi nó không có cái gì để cho anh em lựa chọn nữa đâu bởi vì anh em cẩn thận đừng có coi quảng cáo nhiều quá thì ờ, cái khả năng mà anh em bị lừa rất là cao bây giờ nói chung bán những cái này người ta lừa đảo nhiều lắm bởi vậy anh em trước khi mua mình tham khảo cho nó thật kỹ mình phải tìm hiểu những cái đồ nào mình biết là thật là giả mình phải phân biệt được với lại mình phải tìm cho mình một cái đại lý nào uy tín xíu mình làm ăn thì ờ, ở gần thì anh em cứ qua nhà mình coi hàng thoải mái mình ở bến xe miền đông sài gòn lấy hàng thì mình khuyên anh em lên nhà mình coi thử cảm thấy cái sản phẩm nó ok đúng như quảng cáo và cái quan trọng là nó phải phù hợp với cái chỗ anh em chơi thì anh em lấy về xài còn không thì cứ lên, lên đây tham khảo thì ở xa thì cứ cho mình địa chỉ thì mình giao hàng ship hàng về tận nhà cho anh em thì uh, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha